là tổng trăm học Thank you. juga ya. Iya, dua. Kemudian kedua, tiga satu, sama-sama tiga satu. Sama-sama dua sama Setiga.

you Hop. <laughs> Tao. Thì nó bật. Thank you.

y d a h